À, xin giới thiệu đến các bạn cái mẫu bánh xe 205 trên 50 trừ 10 cái mẫu này thì à, có đường kính là 46 cm Đó, đường kính 46 đây và có cái bản rộng của nó là 18 20 cm cái này thì à, có cái tải trọng của nó là 300 675 à, lbs này tương đương với khoảng 310 kg trên một bánh nhé cái tim ốc này là chéo 10 này. và đo vuông 7 này. cái lỗ tâm này là lỗ 70 này cái mẫu bánh xe này thì à, nó phù hợp cho rất nhiều loại cầu Ờ, từ những cái cầu mà những cái cầu à, phanh cơ mà có tăm bua 180 ấy, đều dùng được à, và những cái cầu dùng à, phanh đĩa cũng à, có thể lắp được vào trong cái cầu này thì mình sẽ đo cái lòng bên trong của cái bánh cho các bạn là có thể tự hình dung ra nhé cái lòng trong của nó là 19 cm các bạn nhé đấy 19cm thì tất cả những cái dòng cầu mà tăm bua 180 ấy thì đều có thể lắp được tăm bua phanh ấy có nghĩa là cái phanh ờ, má 180 là đều có thể dùng được cho cái dòng cầu này và một số cái dòng cầu phanh đĩa ấy cũng có thể lắp được đấy thì ờ, chi tiết ờ, tổng quan của nó là đường kính là 46 bản rộng là 10 à, bản rộng 20 cm tải trọng là 310 kg đây. Tải tính theo đơn vị à, LBS này đấy mắc loát này. 675 LBS nó tương đương với 307 kg trên một bánh rất là khỏe đấy. bánh này là dòng bánh à, có thể dùng cho xe sân gôn xe du lịch cũng vừa mà chế xe bốn bánh cũng rất là đẹp giá cả nó cũng à, tương đối mềm thôi đấy cảm ơn các bạn đã theo dõi video à, cảm ơn à, các bạn đã theo dõi video các bạn xem video thì à, đừng quên à, nhấn đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mình đăng video mới lên